相隔。 biến mạng thập phương giới cung dường những thiết Phật tôn Pháp chư Bồ Tát vô biên thanh văn chúng cập nhất thiết thanh niệm duyên khởi quang minh đại xưng tăng tinh phật sự phổ huân chư chúng sanh ê giải pháp bồ đề tâm viện lý chư vọng nghiệp viên thành vô thượng đạo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 đừng phong vương vô thường ba cõi chẳng ai từng hư không biết pháp giới quá hiền à, vì lai thập phương chư phật tôn pháp hiền thánh tăng thường trụ 나 ngờ đương thế âm bồ tát đại chỉ bồ tát đại nguyện địa tạng vương được ngờ sư liêu ly quá vương phật nhật quang tiếng chiếu bồ tát nguyện quang biến chiếu bồ tát thanh tịnh đại bậc đại nhân là người đệ tử Phật ngày đêm nên chi tâm nhớ nghĩ và tư duy về tam điều gia ngộ của các bậc đại nhân điều giác ngộ thế Ngài lại cố không nghe năm âm là vô ngã luôn sinh diệt biến đổi nhân à, đều từ tham dục khởi thường nhớ đến trì tu qua vui cảnh nghèo giữ đạo lấy tuệ làm sự nghiệp điều giác ngộ ra khỏi ngục âm giới điều giác ngộ thứ năm ngu si phải sinh từ nên bồ tát thường nhớ luôn hồng rộng nghe nhiều để tăng trưởng trí tuệ và thành tư biện tái rồi đem niềm vui con nhớ đến lỗi cũ không ghen bỏ người á điều giác ngộ thứ bảy à, năm dục là tái hòa thân dầu à, cõi tục à, nhưng không nhiễm dùng lãng thường nhớ nghĩ ba y bình ba và pháp khi nguyện người xuân cha luôn giữ đạo trong sạch à, thân hành thánh tình tịnh à, từ bi với tất cả điều giác ngộ tư tám xin tử luôn thiêu đổ khổ não thật vô biên chiều vô lượng khổ khiến cho tất cả loài đều đường đại an lạc tám điều nói trên đây chư phật và bồ tát đã tự mình giác ngộ và tình tấn hành đạo tu từ độ thoáng các chúng sinh à, cũng đem tám điều này chỉ dạy cho tất cả khiến mọi loài chúng sinh à, biết được sinh từ khổ xa lìa năm món dục tu tâm theo thanh đạo nếu người đệ tử phật ngà tư điều này sẽ ở trong mỗi niệm diện được vô lượng tối thằng tiên đến bồ đề mô thành tựu chính gia dân hẳn đường sinh tử thường an trú tịnh làm chi tâm định na nhớ

đề à, những à, giải না đến đại sen ngự tòa đại hùng tư vô thích ca đệ tử lắng lòng thanh tịnh bàn tay châm thành liên hoa cung kinh hướng về điều ngự dâng lời sám nguyện tiếng ta đệ tử phước duyên theo kẻ niệm lâu dài không được sớm gặp chánh pháp bao nhiêu huyền lụy đã gây bao nhiêu lỡ lầm vùng dài vô minh che lấp tháng ngày vương tâm gieo hạt dòng số tham dưng từ ai xây đầy những nghiệp sang đạo dâm vọng gây nên từ trước đến nay những gì đã làm đã nói thường gây đổ vỡ hàng ngày bao nhiêu não việc nghiệp chứ nguyện xin sám hồi từ đây để tự thấy mình nóng nổi con đường chánh niệm làm sao chất chứa vô minh phiền não tạo nên bao nỗi hương sầu có lúc tâm tư buồn chán man đầy dằn vặt lo vì không cứu được kẻ khác cho nên nợ dân oán thù lý luận xong rồi trách móc mỗi ngày mỗi chúa khổ đau chia cách hố kia càng rộng có ngày không nói với nhau cũng không muốn nhìn thấy mặt cháy nên nỗi khen dài lâu nay con hướng về tam bảo ăn năn gần thiết cuối đầu để tử biết trong tâm thế bao nhiêu hạt tốt lắm rồi hạt giống thương yêu hiểu biết và bao hạt giống an vui những chưa biết tươi tòng hạt lành không mong tốt tươi cứ để khổ đau tràn lắm làm cho đen tối cuộc đời quen lối bỏ hình bạc bóng đuổi theo hạnh phúc xa vời tâm cứ bận về quá khứ hoặc lo rong ruổi tương lai quanh quân trong vòng buồn dần xem thường bảo vật trong tay giày đạp lên trên hành hung tháng năm sau khó miệt mài giờ đây trầm sóng bão điền con nguyện xa môi đổi thay đệ tử tâm thanh quý chư Phật mười phương cùng với các vị Bồ Tát thành văn duyên giả thành hiền chia thành cầu sinh sám hối bao nhiêu lầm lỗi triền miên sinh lấy cam lộ tình thủy tưới lên dập ta nao biển Xin lấy con thuyền tranh pháp Đưa con vượt nẻo an khiêm Sinh viên xong đời tình thức Học theo đạo lý chân truyền Thực tập nụ cười hơi thơ Xong đời tránh niềm tính chuyên đệ tử sinh nguyện trở lại sống trong hiện tại nhiễm màu vương tâm mươm mạt rộng tôn vốn trong hiểu biên thương yêu sinh nguyện ngọc phép quan chiếu tập nhìn tập hiểu thật sâu thấy đường tự tính càng hóa ngoái dính từ trần lao nguyện học nói lời ái ngữ thương yêu chăm sóc sớm chiều đem buồn vui tới mọi nẻo giúp người với nỗi sầu đau đền đáp công ơn cha mẹ ơn thầy nghĩa bạn dạy dỗ tình thành tâm hương bọn em đời sen con nguyện hồi đầu nguyện đứng từ bi che chở trên con đường đạo nhiệm màu nguyện xin truyền từng tu tập vuông trọn đạo quả về sau nam mô cầu sám hối bồ tát nam mô cầu sám hối chư phật nam mô cầu sám hối phật đà đệ tử chúng con tùy thuận tu tập mười nguyện lớn của đức vô hiền bồ tát một là kính lệ chư phật hai là xưng tạng như lai ba là rồng tu cũng dường bốn là sám hối nghiệm chữ năm là tùy công đức sáu là thánh vật truyền pháp bảy là thánh vật cụ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 Bồ Tát Thánh Tăng Phạm Vương Đế Thịnh Tử Thiên Vương Trung Thiên Long bản Bồ Hồ Pháp Thần Vương Nhân Thiên Thiên Thần Thủy Tự ủng hộ Đệ tử chúng con quyền đem công đức tu hành thực có trong ngày hôm nay đối với thân thực hành thiệu dục tri túc đối với khẩu nói lời thánh tình xa rời các dục đối với thường tư duy chính phạm chúng con kính nguyện sư phụ của chúng con tứ đại điều hòa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 hồi hướng cho Phật tử thiện nam tín nữ cùng gia đình đã về chùa vang tâm cúng dường và tu tập được tăng phúng tăng duyên giảm trừ nghiệp chữa an vui hạnh phúc hồi hướng cho các vong linh ni có duyên với tăng ni phật tử tại chùa hồi hướng cho các vong linh anh hùng chiến sĩ trần vong đồng bào tử nàng sớm nương tựa về nơi chính pháp tu hành mà được giải thoát khắp nguyện nghe vượt ban tất cả đức độ quần sanh vật pháp tình hưng tạm đô giấc nghe sạch nam mô phật nghe bổn sư thích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 thầy tiêu trừ đời đời thương anh bồ tát đáo nguyện đem công đức tu hành này trang trải mười phương khắp tất cả hết thầy chúng con cùng các loài đồng được lên ngôi vô thượng giác từ 儿啊归。